Xin chào các bạn đang theo dõi kênh à, video của xe điện motor điện nhé à, Video hôm nay xin à, chia sẻ đến các bạn à, một số các món đồ chơi làm thuyền calo RC các bạn nhé Các loại chân vịt bé à, đến chân vịt lớn này Đây, cái loại này loại cánh 30 này Cánh 30 của nó là sử dụng là trục 3mm này con này là cánh to hơn này cánh này cánh 47 này cánh 47 sử dụng là trục 4mm các bạn nhé đây rất là nhiều cái ờ, loại khác nhau này cánh là cánh 42 này cánh 42 này thì nó vặn ren ờ, thẳng vào cái cánh chân vịt này luôn này đây cũng là cánh 47 ờ, này rất là nhỏ nhẹ đây là 57 này đường kính 57 đấy này đường kính 57 này đường kính 57 là sử dụng trục 4mm này và đây là cái loại à, ba cánh à, 70 này sử dụng trục 5mm này đây là cái cánh này là cánh 100 à, này sử dụng à, cái cánh này là cánh 100 à, à chục 5mm này. còn cái cánh đồng này là chục 6mm này chân vịt cánh đồng này thì à, cách à, lắp trục của nó thì rất là đơn giản thôi nó có một cái à, cái trục tròn trơn như thế này đấy các bạn cắm cái cái cái cái con khớp cài lên khớp nó có cái con à, chốt vít đây đấy cái con vít này các bạn cài nó vào đây sau đó các bạn siết vào đây và cái cái khe cài này nó sẽ cài vào với này cái uh, cánh của cái chân vịt này đấy bạn siết ốc lại là được đây nó như cái con hoàn chỉnh này hiện tại thì mình có cái trục này là trục 5mm à, 35mm này có thể dùng cho cánh 100 à, cánh 70 và cánh 57 à, cánh 47 là đều được dùng được cho cái trục 5mm à, chân vịt đồng này thì nhỏ hơn thì chân vịt này nó khoảng 70 này thì nó dùng trục 6mm chân vịt hai cánh còn những cái chân nhỏ tí tí này nó dùng trục 3mm bạn làm thuyền điều khiển từ xa này calo hoặc là đây những cái khớp của nó này cái khớp to này là khớp 6 này trục 6 này đấy cái khớp này là khớp uh, trục uh, à, 4 này trục 5 này còn cái cái nhỏ này là trục 3 mm này đấy nó có cái phe cài đây ngoài ra thì có những cái dòng à, động cơ à, trực tiếp ừ, có thể dúng chìm xuống dưới nước được như cái con này con này là đường kính 90 này con này là đường kính 70 này và con này là đường kính 65 này những cái bọn này là động cơ ba pha các bạn nhé và nó chịu được à, ờ, dưới nước luôn cái dòng này là dòng động cơ có thể ngâm dưới nước đấy nó như dạng động cơ phản lực đấy các bạn có thể chuyến ờ, thuyền ờ, calo các thứ đều được nó rất là tiện lợi mấy cái đồ chân vịt cánh nhựa này nó rất là rẻ thôi mình ờ, lấy về mình chơi mình thừa nhiều cho nên là à, mình xe lại cho các bạn với cái giá nhập thôi thì các bạn à, cần những cái loại cánh nhỏ hay cánh to là thì à, lấy thì mình sẽ xe lại cho các bạn thì cái này thì ờ, nó rẻ cho nên là nếu mà ship không ấy, thì tiền tiền ship nó sẽ nhiều hơn cả tiền à, hàng còn những cái loại này nó đắt này đấy các bạn à, kết hợp với lại à, bộ điều khiển từ xa tới RX nữa là các bạn có thể có những cái mô hình thuyền hay là calo để các bạn chơi thoải mái video mình giới thiệu sơ sơ vậy thôi cảm ơn các bạn đã xem video các bạn à, cần cái món nào có thể comment hoặc là à, chat trực tiếp với mình qua Zalo 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã xem video của mình